bếp có model là KGM64BE đây là nội thất của bếp đây bếp này còn rất đẹp trước tiên thử những cái tính năng của dòng bếp này á, thì tôi cũng sẽ giới thiệu thêm qua một số bếp có những cái chức năng an toàn cơ bản đó là khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi tắt lửa cái tính năng mà khóa ga khi nước cạn nồi á thì nó sẽ nhờ vào cái que cảm biến này giống như đây thì khi nhiệt độ ở đầu cảm biến này đủ hai trăm rưỡi thì nó sẽ khóa ga có một số bếp thì nó sẽ có thêm cái nút 3 giây như ở nút này đây thì nó sẽ tăng cái nhiệt độ của bếp bên ờ, phải này từ ờ, hai trăm rưỡi lên 300 thì nó sẽ khóa ga nên nó sẽ rất là bất tiện cho chúng ta khi rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao á, thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa thì để khống chế cái vấn đề đó shop sẽ gắn thêm một cái loại công tắc rang đây là cái công tắc rang này đây giống cho giúp cho chúng ta có thể rang hoặc là nấu nướng được những món mà nấu những món có nhiệt độ cao á, được thoải mái không sợ bị khống chế cái nhiệt độ nữa thì khi sử dụng á, các bạn sẽ gạt về rỉ bên trái này để bật tính năng rang đó lên và khi không sử dụng nữa thì các bạn sẽ bật về vị trí bên phải bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường có một số bếp thì nó sẽ có thêm cái nút 3 giây như vậy thì nó sẽ tăng cái nhiệt thì shop sẽ gắn tích hợp vào cái nút 3 giây này các bạn đè giữ 3 giây để nó sáng đèn lên khi không sử dụng nữa thì các bạn sẽ nhấn một lần nữa để tắt đi còn cái tính năng mà khóa ga khi tắt lửa thì nó sẽ nhờ vào cái que cảm biến này giống như cái đầu mỏ hàng nè khi nhiệt độ không là ngọn lửa không làm nóng lên nó thì nó sẽ khóa ga lại bạn nào mà có nhu cầu sử dụng những cái tính năng rang đó hay là đã lựa chọn cho mình một, một bếp mà mình ưng ý á, và phù hợp với mức giá các bạn muốn mua thì các bạn có thể chụp hình ở vị trí con đó rồi các bạn sẽ gửi hình đó kèm theo cái mã số ở trên con đó như thế này đây để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết đến cho các bạn xem đây là một số dòng à, bếp trước tiên là một số bếp có nút xoay ở số thứ tự là số 1 mặt men chống xước giá 1 triệu 7 nha tiếp theo số 2 năm sản xuất là năm 2017 giá 1 triệu rưỡi bếp này có mặt men chống xước cũng đã được gắn công tắc rang giá 1 triệu rưỡi này là vì cái mặt này nó đã bị ố đây nên shop sẽ đưa ra một cái giá thấp để cho các bạn dễ lựa chọn số 3 giá 1 triệu tư bếp có mặt sơn tĩnh điện số 4 cũng có mặt men chống xước giá 1 triệu 8 bếp này sẽ được gắn công tắc rang tích hợp vào nút 3 giây số 5 giá 2 triệu rưỡi cũng có mặt men chống xước bếp này cũng sẽ được gắn công tắc rang số 6 cũng là bếp mặt men chống xước giá 1 triệu 6 đã được gắn công tắc rang tiếp theo đến với một số bếp nút nhấn ở số 7 giá 1 triệu tư có mặt sơn tĩnh điện số 8 giá 1 triệu 2 Paloma bếp có mặt sơn tĩnh điện này số 9 cũng bếp mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu 6 số 10 bếp có mặt men chống xước bếp đẹp giá 3 triệu 2 đây tiếp theo đến với một số dòng à, bếp ga âm và kính full chức năng thì đây ở vị trí số 13 bếp này là bếp mặt kính cường mặt kính cường lực viền inox và có kiềng nắp che đầu chia lửa và cả nắp khói cũng là inox thì bếp này á, nó phải có nồi đặt lên nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp đây tôi sẽ nhấn thử nè nó báo nè nó không có nồi đặt lên thì nó sẽ báo lên nè và nó đèn đây nó chớp nè nó không đánh lửa bếp này nó có nướng tự động theo loại thực phẩm hẹn giờ nướng tiếp theo số 15 cũng có những ờ, chức năng đó là nấu nước nấu cơm nấu cháo chọn nhiệt độ chiên và hẹn giờ nấu nướng thì cũng có hẹn giờ nhưng mà nướng thì nó chỉ có một tầng lửa thôi nằm ở giá là 4 triệu rưỡi số 16 Osaka ga thì đây là nhà phân phối ga họ sẽ lấy bếp này là của Haman các bạn có thể nhận biết qua cái tem ở bên hông hoặc là bạn nào mà đã tìm hiểu nhiều về những dòng bếp nội địa Nhật thì mình cũng có thể nhận biết qua cái mặt trước này của bếp bếp này nó được hẹn giờ cho cả hai bếp nấu đây bên trái bên phải đây là màn hình sử dụng chung ở bếp nướng thì nó cũng có nướng à, hai tầng lửa và hẹn giờ nướng sử dụng à, riêng cái đồng hồ hẹn giờ nướng đến với một số dòng à, bếp ga âm ở vị trí số 18 mặt kính tràn viền thì nó cũng có những cái chức năng như những dòng bếp full chức năng khác hẹn giờ được cho cả ba bếp nấu và bếp nướng thì những cái chấm nút tròn đây là công tắc bật bếp cho từng bếp đó. tiếp theo đến với cái hàng trưng bày có mặt men chống xước và bếp riêng hàng dùng lướt đây bếp còn rất là đẹp tiếp theo tôi sẽ đến với một số dòng à, bếp ga bếp từ âm thì đây là một số dòng bếp từ mà shop vẫn chưa vệ sinh thì bạn nào mà muốn vệ sinh thì mình có thể liên hệ đến shop và sẽ được cộng thêm cái phí vệ sinh vào thì tất cả những dòng bếp từ á, nó có cái công suất nấu trên 2000 w thì nó sẽ sử dụng nguồn điện là 200V ta có thể cắm vào điện lưới 220 để sử dụng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 thì để trở lại với video clip chính của ngày hôm nay thì tôi sẽ test một nhùng bếp phi này này để à, giao cho khách thì bếp này nó có cái mặt men chống xước đây giờ tôi sẽ đóng nắp lại thì đây là cái mặt men của nó đây bếp có mặt men chống xước đầu chia lửa của nó là một dạng đầu nhôm nguyên khối Bếp này thì shop đã bán Là có khách chốt thì shop đã test những chức năng đó để cho khách xem những lỗ lớn ở phía sau bếp thì tôi cũng sẽ che kín lại để tránh trục vào bên trong tránh phá như điện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 à, nhiệt độ của bếp bên trái tôi đo hiện giờ là 230 nè bếp bên phải 220 tùy theo cái vị trí mà nó sẽ có cái nhiệt độ khác nhau còn về cái tính năng mà nước cạn nồi này á, thì ở cái que cảm biến ở đây nó chỉ chịu cái nhiệt độ là hai thì bếp nó sẽ khóa ga nên nó sẽ rất là bất tiện cho chúng ta khi rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa thì để khống chế cái vấn đề đó thì shop cũng có gắn thêm một cái loại công tắc rang giúp ta có thể rang hoặc là nấu những món có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị khống chế cái nhiệt độ nữa thì bạn nào có nhu cầu sử dụng cái công tắc rang đó thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được thì khi gắn thì shop sẽ gắn một cái công tắc ở phía học viên này các bạn sử dụng thì mình sẽ bật về vị trí bên trái không sử dụng nữa thì bật, các bạn bật về vị trí bên phải để tắt đi bếp sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường thì đối với bếp mà nó có cái nút 3 giây á, thì sếp sẽ gắn tích hợp vào cái nút 3 giây đó đây, bên trái đã có ra công tắc đang vị trí làm nữa đây đây cũng đào hoa ra. công tắc vị trí mở đây thì giờ tôi cũng sẽ thử pin sạc để các bạn cùng theo dõi về pin sạc này thì tôi chỉ sử dụng có một viên thôi nên nó sẽ không đủ độ dài với cái hộp pin thì tôi cũng có kèm thêm một cái lò xo nè thì khi mà nhận bếp về á các bạn sẽ móc một đầu của lò xo